One pound pork, uh, 1 gram of uh, shrimp, one eight, one four eight, 148, and about uh, 50 gram of uh, soy sauce. machado, viu? Pau machado. Mano. Thank you. mình thẳng ra mở cái theo mình thẳng ra rồi cà rốt à, thế là các bạn muốn bỏ cái gì luôn các bạn bỏ phải không à, đó là đó bây giờ rồi xong rồi đó ok we will mix some more shrimp chunking in and you mix by hand or whatever you feel comfortable with it và bây giờ các bạn nghe là uh, trộn bằng uh, à, nhào trộn bằng uh, bằng tay uh, put some more uh, flour in it here is a flour stirred up a little bit with the water so put it here flower called uh, half of uh, uh, ray flower and uh, some uh, yeast and uh, mix them up for hot water with some oil so later uh, make bánh bao uh, dumpling yeah now you cover uh, with the hot uh, hot towel yeah okay not really hot but, uh, make the more, more. up and Yeah. on. everybody um, cảm ơn các bạn đây là món bánh bao tôm nè bạn ấy còn cái này là bánh bao chiên à, bơn à, bánh bao chiên bánh bao chiên rồi ăn chào các bạn chúc các bạn một tuần cuối tuần vui vẻ